Giang sẽ share cho mọi người suột đó luôn cái bộ gọi là mã nguồn đó mã nguồn template đó mã nguồn cũ như mọi người dùng sử dụng mọi người cài xong rồi đó mọi người vẫn có thể kích hoạt sau cũng được không bị ảnh hưởng ha rồi cái đó là cái bước mình vừa vừa xong cái um, cái phần gọi là um, à, à, cài đặt template bây giờ tiếp theo là Giang sẽ hướng dẫn mọi người cài những cái plugin những cái looking gọi là những cái looking quan trọng looking là giống như là cơ bản gì ta giống như những công cụ á những công cụ hữu ích của nó bổ trợ cho website của mình sẽ tốt hơn hiệu quả hơn trong quá trình hoạt động ha bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp về à, cài login ha rồi sau khi ta cài giao diện thành công thì à, chúng ta sẽ tiếp tục cài tiếp những cái à, login đây chúng ta đã cài xong cái phần à, à mã nguồn nè group template phần giao diện nè, cài đặt theo từng bước nha hoàn thiện giao diện rồi tải logo banner lên nếu mọi người chuẩn bị sẵn đăng bài viết sản phẩm hồi sáng ra cũng chia sẻ là mọi người nên chuẩn bị sẵn những bài viết hình ảnh logo banner để mọi người up lên luôn còn nếu mà chưa có thì mọi người cứ làm theo như Giang luôn ha bây giờ mình sẽ thêm những cái plugin hữu ích thì à, cái plugin này thì mọi người để ý ha thì à, ở đây là có plugin là IMP nè IMP này rất là hay nó giúp cho mình gọi là SEO web cực kỳ tốt luôn thì từng lớp riêng này thì Giang sẽ nói để mọi người lưu ý cái thứ nhất AMP mọi người phải lưu ý ha, tự tìm hiểu ha Giang sẽ gửi cho mọi người cái website về AMP này để mọi người tìm hiểu và những khái niệm về AMP này nó sẽ giúp cho website mình như thế nào nó lót chỉ trong vòng vòng một giây thôi cái AMP này nè rồi automation mọi người tải về ha nó giúp cho cái tốc độ website mình nó sẽ tối ưu nè rồi cái lúc login thứ ba là corner button có nghĩa là lúc này là lúc gọi đó mọi người sẽ tải về mọi người nhúng số điện thoại mọi người vô là khi mọi người mà khách hàng người ta truy cập vào website của mình đó, người ta chỉ cần click vào cái nút này mọi người thấy cái nút mà số điện thoại á người ta chỉ bấm cái nút này là chuyển sang gọi cho cái số điện của mình luôn thì cài cái nút này còn cái nút à, còn cái nút gin contact form 7 này á nếu mà trong quá trình cài mà nó bị lỗi gì đó mà nó không cài được thì mọi người sẽ tải về cài sau nếu mà được rồi chúc mình sẽ kiểm tra nếu được rồi thì thôi AC WordPress SMTP thì cái này có nghĩa là nó sẽ giúp cho mình kết nối được với cái Gmail của mình để mình có thể là trong quá trình mình mình thu thập thông tin khách hàng nó sẽ gửi về mail của mình luôn đây là một cái plugin cũng khá là hữu ích phải cài nha mọi người rồi login này giống như mình thu thập thông tin á khi mà khách hàng người ta xem cái cái website của mình nó sẽ bóp bóp lên một cái trường gọi là yêu cầu khách hàng để lại thông tin hoặc là đăng ký thông tin vô đây SMTP này nó sẽ gửi về trên trên cái cái mail của mình sử dụng trong Gmail nha mọi người còn nếu mà người nào gành thì cấu hình vô cái mail riêng cũng được nhưng mà Giang sẽ chỉ mọi người cách cấu hình trên Gmail ha rồi login chat trên Facebook chính thức thì đây là sẽ kết nối nó là cái lúc plugin này do Facebook phát triển ha thì nó giúp cho mình kết nối với fanpage của mình có thể là nhắn trực tiếp qua fanpage luôn cái này là một cái nút chat một cái nút chat khi mà khách hàng người ta người ta vào cái website của mình á, người ta có thể trực tiếp chat bằng cái tài khoản Facebook của người ta trên fanpage của mình ha fanpage chính ha rồi à, pop up marker nhân nói khi mà khách hàng người ta xem khoảng 5 phút 10 phút gì đó bạn muốn khách hàng ta để lại thông tin thì bạn bạn dùng cái cái tool này nó sẽ pop up lên một một cái trường một cái trường để là thông tin thì dùng cái cài cái login này thì nó mới sử dụng được cái pop up đó rồi à, SSL ha Realty là symbol SSL nó giúp cho mình cấu hình cái à, cái chứng chỉ SSL mà sáng nhân nói á, chứng chỉ đó để bảo mật cái tài khoản cái website của mình phải cài cái chứng chỉ đó thì Google nó sẽ đánh giá cao website của mình rồi cái bộ SEO kit của Google cái này do Google phát triển ha thì mình phải cài cái này ha mình cấu hình vô cái bộ SEO kit này thì những cái SEO kit này nó sẽ có hữu ích trong quá trình mình làm SEO nè mình đo lường được cái website của mình cái lượt truy cập nó sẽ báo cáo cho mình hàng ngày luôn là ngày đó sẽ có bao nhiêu người truy cập rồi tháng đó bao nhiêu người truy cập bao nhiêu người truy cập từ những cái từ khóa nào thì mình phải tích hợp luôn cái phần này cái này cực kỳ quan trọng không thể bỏ qua nha mọi người rồi WordPress content copy procession and uh, no right click mọi người để ý ha cái vấn đề này nè nó là một cái looking thấy được những cái gọi là những người bình thường còn những cao thủ thì khỏi những cao thủ thì nó vẫn copy bình thường nhưng mà nó sẽ hạn chế được những cái đối thủ đi copy bài của mình giống như lít chuột phải nè mọi người để ý ha giống như họ muốn tải cái ảnh đó họ lít chuột phải họ lít chuột phải hoặc họ kéo họ copy được nhưng mà đối website mình cài cái login này mình vô á là họ sẽ không click chuột phải được ha mọi người mọi người có thể truy cập vào cái quan trang web của Giang mọi người để ý truy cập vào cái ứng dụng này giúp cho giống như các bạn có những cái bài độc quyền các bạn viết các bạn thuê người viết và bạn hạn chế người khác đi ăn cắp bài của bạn người ta lít chuột phải người ta người ta copy á hoặc là người ta kéo không được nè mọi người để ý nè Giang kéo không được Giang không copy bài được và không lít chuột phải được ha nó bảo là nội dung có bản quyền nè nó chuột phải là nó sẽ bảo như vậy nó bảo vệ được cái website mình tránh được có những cái trường hợp copy bài của mình ha đó thì cái tính năng này Facebook nó không làm được ha bởi vì website là có những cái là mình quản trị nó mình tạo một cuộc chơi đó mình sẽ không click chuột phải được luôn không copy được hình ảnh gì luôn đó là cái plugin này FAQ for sale á, là làm sale cho bên ngoài nó sẽ giúp cho cái ờ, website của mình hiển thị đẹp hơn khi mà quá trình mình làm sale khách hàng người ta có thể là từ ngoài này người ta xem được thông tin đầy đủ luôn ha đó rồi cái lúc gin cuối cùng là lúc gin thần thánh trong quá trình làm sale luôn đó là lúc lúc gin yard sale có nghĩa là khi mà mình làm á cái lúc gin này sẽ giúp cho mình kiểm tra được cái bài đánh giá cái bài đó chuẩn sale chưa nó đánh giá được ngay luôn nha mọi người đánh giá cực kỳ tốt thì nếu mà ai làm làm sử dụng tốt cái giót sale này á và trong quá trình mình mình làm sale á thì à, mình sẽ giúp cho cái website mình sale rất là tốt luôn và có thể chấm mọi người có thể làm được 100 100 điểm sale được luôn nếu mà làm tốt riêng gia giang làm chưa tốt chưa được trăm điểm nhưng mà phải xanh nha cái giót sale này nó sẽ có ba cái à, ba cái bậc bậc xanh bậc vàng và bậc đỏ nếu mà các bạn rơi vào bậc đỏ sale á là không không chuẩn sale thì không tối ưu phải ít nhất phải rơi vô điểm sale là màu xanh còn màu vàng cũng không không ok luôn phải làm cho màu xanh nha mọi người rồi mình sẽ đi à, tiếp theo cái login rồi mình cài login trước đi bây giờ mình bắt đầu mình cài login ha mình sẽ cài login mình vô cái phần đây vô phần quản trị rồi chúng ta sẽ vào cái phần looking ha thì mọi người vô phần quản trị thì cái cột bên tay trái màu đen mọi người để ý ha cái cột màu đen này nè đó đây là cái phần quản trị quản trị thì giang sẽ khoan nói về vấn đề này giang sẽ các bạn đi thẳng vô phần looking giúp giang ha nó có cái cái chữ looking bên tay trái nè nó giống như giống như cái cái cái cái này mọi người thấy là đúng không đó như biểu tượng ờ, cái cái các bạn nam này cầm cái looking này nè đó thì nằm bên đây ha looking ha rồi mình click vào cái phần uh, ờ, looking đã cài đặt mình kiểm tra mình kiểm tra nó sẽ mặc định nó cài những cái looking mặc định luôn rồi ở đây thì uh, mọi người sẽ kích hoạt những cái uh, những cái cái login này nghe login này là chống bom nè nó sẽ giúp cho website mình chống được những cái tình trạng bam rồi à, mấy cái này kích hoạt lên ha thì mặc định thì cứ để nguyên đi rồi rồi nó có kênh tác form 7 có sẵn nè mình khỏi phải cài ha bây giờ mình xem xem mình cần cài cái gì ha mình cài AMP trước ha bây giờ mình tìm cái cái login AMP thì mình cài mới thì mọi người click vô đây giúp Giang kéo lên trên rồi trong cái chữ login này ở trên cùng đó, nó có chữ cài mới click vô chữ cài mới này vô rồi mình sẽ à, gõ trừ AMP vô nó sẽ tự mặc định nó tìm luôn rồi cái AMP đầu tiên màu xanh màu xanh uh, da trời này nè mọi người nó người cài cái MP này nè vô ha những MP khác cũng được nếu mà người nghiên cứu thì cài còn cái MP này này cái MP khác thì nó dùng có phí á nên mình sử mọi người khuyên mọi người sử dụng cái bản miễn phí này đi ha mình cài này đi rất là nhiều doanh nghiệp lớn người ta dùng WordPress nha mọi người rồi cài MB xong mọi người sẽ cài uh, automation rồi mình tiếp tục cào mình tìm cái từ automation Đây. rồi How, uh, à, tu CMI này nè ha thì nó được viết bởi uh, Răng Roser ha mọi người để ha cái này ha nó sẽ giúp tăng tốc độ website của mình lên rồi tiếp theo mình cài tiếp theo một cái gì đây rồi con now Boston rồi cài tiếp tìm tiếp rồi cái nút này ha được à, viết bởi uh, Jerry uh, à, Rietwell này nè mình cài luôn rồi cài xong mình sẽ cài cái này có rồi mình cài tiếp là AC Table Content ha mình cài luôn nha cài xong cái đó thì mình tiếp tục mình cài cái lúc plugin tiếp theo rồi rồi nó có cái cái nút này là mọi người thấy nè thấy điều hướng nè rồi mình cài luôn ở bên này nó có dot cell nè mình cài luôn nha mọi người nó hiển thị bên dot cell bên đây luôn nè mình cài luôn bấm cài đặt luôn rồi mình sẽ cài thêm uh, ờ, SMTP nha. trong quá trình nó cài đặt để nó cài đặt xong rồi mình ờ, cài tiếp cái lúc game tiếp theo nha mọi người rồi mình cài tiếp gian đi chậm chậm vậy cho mọi người dễ hình dung nè SC uh, ờ, WordPress SMTP là bên này nha không có cài cái hình ờ, con chim này nha mình cài hình cái lá thư nè mọi người để ý ha cài cái hình lá thư bên xanh xanh rồi cài bên đây nó viết bởi ờ, cái cái tác giả nè à, Warret Ecomer nè ha Alexander gì nè Ford nè mình phải để ý nha máy này vẫn được nhưng mà cái này thì Giang không có dùng còn gian dụng gì gian chỉ đó mọi người nếu mà người thích dùng người thích mày mò người tìm hiểu ha rồi login chat facebook rồi tải về luôn rồi nó sẽ hiện nó không ra thì mọi người để uh, chat facebook thôi mọi người tìm giúp cho từ khóa chat facebook thôi rồi à, chat Facebook thì mọi người để ý ha cái lúc gin bên tay trái có cái hình logo Messenger hay mọi người nó viết bởi Facebook nè mọi người cài vô ha rồi nó có Hotbot CRM nè cài luôn cài cái Hotbot này luôn nha mọi người đây là một cái CRM CRM cực kỳ hay luôn á Giang đang ừ. dùng cái CRM này á nó giúp cho mình quản lý khách hàng luôn á mọi người ha cài luôn Hotpot CRM này luôn ha Giang mới thấy luôn lúc trước giờ tìm hoài không thấy giờ nó nó mới làm luôn nè của Hotpot nè ha Còn không mọi người nếu mọi người có nghe chia sẻ về CRM á thì à, đó là một cái ứng dụng gọi là lớn nhất thế giới luôn á về CRM về pop-up marker ha giờ mình cài luôn có marker ha rồi pop marker là bên đây mọi người là bên đây nha vị trí bên đây nghe mình cài này nha nó viết bởi uh, ờ, pop up marker luôn nè nó để là pop up marker pop up uh, ờ, for opt in Clickgen and More gì đó rồi mình tiếp theo mình cài à, symbol SSL rồi để nó chạy xong cái rồi mình cài tiếp symbol SSL rồi FL bên đây có cái ổ khóa nè ổ khóa màu vàng vàng sọc sọc nó, nó vẽ giống như cái hình hoạt hình nè được viết bởi uh, à, really symbol looking này ha mình cài vô Rồi, tiếp theo mình sẽ cài một cái plugin là Selfkit by Google ha. Cái bộ Selfkit này là cái bộ phải có nha mọi người. Rồi, đây, Google đây, cài đặt luôn. Cực kỳ hữu ích. Làm SEO mà không có cái này là coi như là thua luôn á. Nên mọi người phải uh, lưu ý và phải cài nó nha rồi dăng kéo xuống nó có những cái lúc viên gì hữu ích nữa không nếu dân thấy nó hay hay là dân cài dân sử dụng thử dân lâu lâu dân hay dành cái thời gian dân nghiên cứu cái này lắm mọi người rồi dân cài tiếp cái uh, chống copy rồi dán cái phần chống copy vô Đó. rồi có cái logo ờ, chữ V kép có hình ổ khóa nè mình cài luôn rồi mình sẽ cài tiếp cái phần ờ, FAQ Schema cái phần làm sale cực kỳ hữu ích và một số trang họ đang sử dụng rồi nó là bên đây nha bên uh, tay trái luôn nha mọi người on in uh, one shell team nè để dân coi hình như dân cài cái cái nào nữa ta Rồi bên tay trái rồi Mọi người thấy bên tay phải nó nó có một cái lúc gain của uh, Rand Marcel nè Thì à, một cái lúc gain này nó cũng nó cũng ngang ngửa với cái cái cái tool uh, Yorkshire á Nhìn nó, nó tích hợp luôn cái này Nếu mọi người nào dùng thì dùng cái này thì, thì không dùng cái kia ha Không có dùng cái phần Yorkshire Cái này ứng dụng này nè mọi người Yorkshire này nè đó nếu mọi người dùng cái uh, max sale đó thì mọi người không không cần dùng dot sale tại vì xung đột về sale ha nếu dùng cái dot sale này thường thì dân dùng dot sale này quen á nên dân dân không có dùng cái uh, ờ, range max sale này mọi người có thể tìm hiểu trước ha nghĩa là khi mà cài cái này thì không cài dot sale ha còn khi cài dot sale là không có cài cái uh, răng mát này ha răng mát này cũng khá là ok đó